quý vị, các sản phẩm bảo hiểm trong đó có bảo hiểm nhân thọ cùng với những quyền lợi và lợi ích khi tham gia được nói đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều sự hoài nghi và nhầm lẫn về các sản phẩm bảo hiểm. Um, và trong chương trình câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng trao đổi với vị khách mời trên chủ đề bảo hiểm nhân thọ vì sao chưa phải là lựa chọn của bạn. Và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đó là anh Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và anh Nguyễn Tiến Hùng, giáo viên Bộ môn Bảo hiểm Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước khi đến với phần trao đổi với hai vị khách mời thì chúng tôi xin mời quý vị cùng xem qua một đoạn clip ngắn sau đây. Trong cuộc sống, rủi ro là điều không thể lường trước. Xã hội ngày càng phát triển, việc đảm bảo cho gia đình và bản thân một cuộc sống an toàn dần trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Chính vì vậy, bảo hiểm nhân thọ được biết đến như một giải pháp bảo vệ tài chính, lại vừa là hình thức tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư hiệu quả. Trên thực tế, bảo hiểm nhân thọ không chỉ bảo vệ tương lai của gia đình người mua bảo hiểm bằng một khoản tiền cụ thể mà còn đem lại chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người mua. Theo đó, người mua bảo hiểm sẽ hoàn toàn an tâm khi chẳng may họ gặp rủi ro, gia đình của họ vẫn nhận được sự hỗ trợ tài chính để lo cho tương lai, chẳng hạn như là nuôi dạy con cái tới tuổi trưởng thành hay lo cho con cái theo học đại học, vân vân. Tuy nhiên, dù đã phát triển hơn 20 năm, nhưng nhìn vào bức tranh thị trường bảo hiểm khu vực Đông Nam Á như Singapore, tỷ lệ người dân dân tham gia bảo hiểm lên đến 80%, Malaysia là 75%, trong khi đó Việt Nam mới có 8%. Có thể thấy, khoảng trống thị trường bảo hiểm tại Việt Nam là rất lớn. Vì sao người dân chưa mặn mà với bảo hiểm nhân thọ? Cần làm gì để nhận thức của người dân về bảo hiểm nhân thọ rõ ràng hơn? Đâu là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp ngành bảo hiểm trong việc thu hút người dân cùng tham gia? Mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện sau đây. À, vâng cảm ơn à, Hàn rất nhiều à, và chúng ta vào ngay cái chủ đề của ngày hôm nay thì à, cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đó thì à, có mặt ở Việt Nam từ năm 1996 đến bây giờ thì đã hơn 20 năm rồi à, nhưng mà thống kê cho thấy là chỉ có khoảng 8% người Việt sử dụng cái sản phẩm này thôi như vậy thì con số mà tham gia bảo hiểm nhân thọ trải qua 20 năm như vậy tại Việt Nam thì có phải là quá ít hay không so với lại những cái thị trường khác và vì sao mà người dân Việt Nam hiện tại vẫn chưa có mặn mà lắm với cái um, loại hình bảo hiểm này um, thưa anh Dũng anh Dũng có thể nói uh, vài quan điểm trước không? Tôi nghĩ là mặc dù thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển cũng tương đối nhanh đấy tỷ lệ phát triển trung bình hàng năm là tăng trưởng khoảng 30% doanh thu phí bảo hiểm nhưng đúng như chị nói là cái số lượng người tham gia bảo hiểm chỉ quanh quanh khoảng độ gần 8% dân số thôi so với những thị trường phát triển như là ở châu Âu hay Mỹ hay một số nước phát triển quanh khu vực ấy thì à, có thể nói tới 7 80% thậm chí hơn 80% nhân dân tham gia dân số ờ, nhân dân người ta tham gia bảo hiểm. À, ví dụ như Mỹ là khoảng độ 70% các hộ gia đình là, là có bảo hiểm và châu Âu cũng ở mức tương tự và cao hơn một chút. Vâng. À, và cái số liệu nghiên cứu của anh Hùng thì sao ạ? À? theo ờ, Sigma là một tạp chí chuyên cung cấp các thông tin về thị trường bảo hiểm thế giới của công ty tái bảo hiểm Thụy Sĩ Suy Rì yeah. Dạ. thì năm 2017 thì thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đạt cái con số doanh doanh thu là 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ và chiếm được là 0,11% thị phần thị thị phần toàn cầu. À, cái con số này á, nếu như so với thế giới à, và so với châu Á thì cái tốc độ tăng trưởng của mình là thực sự là khá ấn tượng. Tuy nhiên nếu như xét về mặt quy mô mà cụ thể là xét về cái phí bảo hiểm nhân thọ bình quân đầu người thì chúng ta còn thua kém. Ừ. À, trên thế giới thì cái con số này là trên 350 đô à, đô la Mỹ cho một người. Còn ở châu Á là trên 230 đô. Ở khu vực ASEAN là 115 đô. Cái đó là hàng năm hay là hàng Đó là phí bảo hiểm bình quân đầu người của tính trên mỗi đầu người yeah. Dạ. năm 2017 riêng người Việt Nam mình thì đối với bảo hiểm nhân thọ thì mỗi năm mỗi công dân Việt Nam mình là khoảng 30 đô 30 đô à, như vậy á, nếu như chúng ta so với thị trường à, Bắc Mỹ Bắc Mỹ thì có à, Mỹ và Canada thì là trên 1.600 đô và thị trường của Tây Âu là trên 1.500 đô cho mỗi cư dân Ừ. cho bảo hiểm nhân thọ năm 2017 dạ. như vậy khi mà chúng ta so với lại Bắc Mỹ và châu Âu thì chúng ta còn thua xa lắm. Dạ à, và anh cũng có nhắc đến cái mức phí thì à, đương nhiên mọi người rất là quan tâm là cái việc là à, họ cần phải có bao nhiêu tiền để mà tham gia được bảo hiểm nhân thọ và đương nhiên là cái việc à, bao nhiêu tiền mà nó sẽ phải đặt vào ở cái tương quan rất là nhiều những cái yếu tố khác à, ví dụ như là thu nhập à, của người dân rồi nền kinh tế à, GDP này nọ của à, Việt Nam nữa à, như vậy thì theo như anh thấy với cái mức 30 đô la hiện tại một năm một người dành cho bảo hiểm nhân thọ ở tại Việt Nam như vậy thì cái chi cái mức phí này nó nó có hợp lý hay không và nếu như mà không hợp lý thì phải cần những cái thay đổi như thế nào theo tôi nghĩ á, cái mức 30 đô la Mỹ cho một người Việt Nam á, năm 2017 đó là mức ờ, trung bình cho mỗi cái mức mà chia ra cho mỗi người dân còn hồi nãy khi dẫn chương vào chương trình thì bạn có nói rằng là chỉ mới có 8% phần trăm dạ. chứng tỏ rằng là cái số người tham gia bảo hiểm thì cái mức mà để cho cái hợp đồng của họ cao hơn cái mức 30 đô một năm rất là nhiều ừ. cái thứ hai nữa là các cái công ty bảo hiểm nhân thọ khi triển khai ở Việt Nam á, thì họ với mỗi sản phẩm bảo hiểm họ có nhiều cái mức đảm bảo cái số tiền bảo hiểm khác nhau dạ. cộng với lại là họ có thể đưa ra cái cách thu phí khác nhau có thể thu theo năm 6 tháng 3 tháng 1 tháng thì điều đó cho thấy rằng là cái thu nhập chỉ cần ở mức độ vừa phải là người dân Việt Nam có thể tham gia bảo hiểm rồi ừ. cái quan trọng là chọn cái số tiền bảo hiểm như thế nào và quan trọng là chọn cái cách mà đóng phí như thế nào để phù hợp với bản thân của mình và với thu nhập của hộ gia đình mình thôi vâng chúng ta sẽ nói ờ, sâu hơn nói nhiều hơn về những cái đặc điểm cũng như là những cái ờ, thuận lợi khi mà chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ tuy nhiên á, uh, mọi người thì cũng nghe đến rất nhiều những cái mặt tích cực của bảo hiểm nhân thọ nhưng mà à, bên cạnh đó thì phần lớn à, chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì mọi người nhầm lẫn hoặc là thậm chí là hoài nghi về cái bảo hiểm nhân thọ và thực tế là cũng đã có những cái sự cố xảy xảy ra giữa à, bên doanh nghiệp bán bảo hiểm cũng như là người sử dụng à, như vậy thì à, đây có phải là một cái tình trạng thực tế vẫn đang diễn ra thì à, có một cái cách nào đó để mà khắc phục được cái việc này hay không thưa anh? Ờ, thực tế mà nói thì ờ, cái việc tham gia bảo hiểm nhân thọ ở những nước phát triển ấy, thì khi người ta có nhận thức rất tốt về cái vai trò của bảo hiểm nhân thọ ấy, thì cái việc đấy thì nó là việc bình thường. Nhưng mà mình thì cũng cá biệt có những cái trường hợp mà có thể là tư vấn viên tư vấn chưa được chính xác theo đúng cái nhu cầu cần được bảo vệ của người tham gia bảo hiểm khách hàng tiềm năng ấy. Thì dẫn đến trường hợp là người ta mua không đúng cái gói sản phẩm người ta cần hoặc là những cái trường hợp là khách hàng vi phạm những cái quy định của hợp đồng bảo hiểm ví dụ như là có một trong những cái vi phạm thường gặp nhất là cái nghĩa vụ kê khai trung thực ừ. trong bảo hiểm nhân thọ nó có cái nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc trung thực tuyệt đối tức là người tham gia bảo hiểm phải kê khai trung thực tuyệt đối tất cả những cái thông tin mình biết về cái tình trạng bệnh tật hoặc là tình trạng sức khỏe của mình tiền sử bệnh thế nào khi mà doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện ra thì người ta có thể ờ, đơn phương đình chỉ hợp đồng theo cái điều 19 luật kinh doanh bảo hiểm. Cái thứ ba nữa là tất nhiên là những cái khi mà sự kiện bảo hiểm xảy ra nó thuộc trong cái những cái cái điểm loại trừ của hợp đồng bảo hiểm thì đương nhiên là người tham gia bảo hiểm không được chi trả quyền lợi bảo hiểm. À. đấy là một những cái mà mà khi tham gia bảo hiểm đã ra người tham gia bảo hiểm ấy, thì cần phải đọc kỹ cái hợp đồng bảo hiểm. Có hai cái điều tôi xin lưu ý. Thứ nhất là khi tham gia bảo hiểm là người tham gia bảo hiểm nên là đọc kỹ cái giấy yêu cầu bảo hiểm, ấy, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi và ký tên mình tự mình ký tên vào cái đó cái thứ hai kể cả khi đã tham gia bảo hiểm rồi trong vòng 21 ngày đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm thì nó luôn có một cái khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian tự do xem xét cân nhắc thì trong 21 ngày đấy thì người tham gia bảo hiểm kể cả đã đóng phí rồi phí kỳ đầu rồi nhưng khi mà người mình về mình có thời gian mình đọc kỹ lại hợp đồng bảo hiểm mình thấy là nó không phù hợp thấy những điểm chưa rõ mình có thể điện mình hỏi ừ. hoặc thậm chí thấy nó không phù hợp với mình nữa thì mình hoàn toàn mình có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hủy hợp đồng đi và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hủy hợp đồng và hoàn toàn phải có trách nhiệm hoàn trả cái phí mình đã đóng trừ đi những cái chi phí đã phát sinh doanh nghiệp bảo hiểm ví dụ như chi phí doanh nghiệp bảo hiểm đưa đưa cái người tham gia bảo hiểm đi khám khám y tế thì trừ đi thôi cho nên là cái cái việc mà người được bảo hiểm là có cái cơ hội như thế và cũng như anh Dũng nói rằng là à, khi mà chúng ta ký kết một hợp đồng bảo hiểm thì đó đối với người sử dụng đó khách hàng cần phải đọc rất là rõ những cái hợp đồng bảo hiểm à, và cần phải nghiên cứu à, cũng như là sau khi mà tìm hiểu rõ rồi thì phải có được những cái sự thay đổi nếu như mà thấy những cái sản phẩm này không phù hợp với mình à, thì ngoài ra những những cái điều này mà khách hàng cần nên làm thì theo anh Hùng à, chúng ta cần phải làm có cái gì khác không để mà uh, cái sự minh bạch giữa hai bên nó được cải thiện hơn so với cái thời gian trước à, theo tôi nghĩ thì ờ, với trên 90 triệu dân thì không phải là ai cũng có thể có cái kiến thức sâu về bảo hiểm à, như vậy thì để có thể làm tốt hơn thì tôi nghĩ là mỗi người dân trước khi đi mua bảo hiểm thì họ cần thiết là phải lựa chọn cho mình một cái người tư vấn sao cho có tâm và có khả năng tư vấn đầy đủ về mặt chuyên môn thứ hai là khi chúng ta đã bỏ tiền ra mua một sản phẩm nào nói chung và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nói riêng thì chúng ta cần phải bỏ thời giờ để chúng ta hiểu một cách tường tận nó hơn hiểu đúng nó hơn và xem coi nó có phù hợp với nhu cầu mình hơn chứ không phải là chúng ta để mặc cho những người khác có thể chăm lo cho hợp đồng chúng ta thì như vậy thì cái vấn đề tranh chấp nó sẽ giảm xuống thôi yeah. Dạ. Vâng, và chắc chắn là chúng ta đang trải qua một quá trình mà à, như anh nói rằng là cái sự minh bạch giữa cái người sử dụng bảo hiểm cũng như là doanh nghiệp bảo hiểm cũng đang dần dần được tăng lên và đã sẽ đã và đang có rất là nhiều cái biện pháp để mà chúng ta khắc phục được cái tình trạng này và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về cái chủ đề này, đề này trong cái phần tiếp theo của chương trình. Cảm ơn anh. Yeah. Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện Kinh doanh và ở phần tiếp theo chúng tôi sẽ cùng trao đổi với hai vị khách mời về nhu cầu của bảo hiểm nhân thọ của người dân hiện đang thay đổi như thế nào qua thời gian. Xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh. Vừa qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã công bố kết quả giải thưởng báo chí Bảo vệ cuộc sống năm 2018, lần đầu tiên tổ chức viết về ngành bảo hiểm nhân thọ. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà báo đã có đóng góp trong việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn của ngành bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống và vai trò quan trọng của ngành đối với công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của đất nước. Việc các nhà báo thấu hiểu được sự cần thiết phải có sự đồng hành của bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống rất quan trọng, để từ đó có thể truyền tải thông điệp tích cực này đến cộng đồng. Giải thưởng không nằm ngoài mục đích cổ vũ các anh chị nhà báo quan tâm nhiều hơn đến ngành và tiếp tục có những tác phẩm chất lượng hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Đây là một trong số những nỗ lực để nâng cao nhận thức về bảo hiểm nhân thọ trong cộng đồng, thuyết phục người dân dành một phần ngân sách đều đặn, kỷ luật để bảo vệ cho mình và gia đình, để người dân ý thức rằng việc có một người bạn đồng hành trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống là điều cần thiết. À, vâng và thưa anh à, Dũng và anh Hùng chúng ta cùng tiếp tục à, câu chuyện ban nãy. À, nếu như mà nói về vì sao mà người dân cần phải sử dụng cái bảo hiểm nhân thọ đó thì à, một vài quan điểm mà tôi đọc được đơn giản nhất là à, nếu như mà một người có một cái người phụ thuộc thì nên sử dụng bảo hiểm nhân thọ ví dụ như là à, tôi có ba mẹ già hoặc là có anh chị em cần phải lo lắng mà chỉ có một mình mình đi làm thôi thì rất là cần thiết để mà uh, tham gia vào bảo hiểm nhân thọ để mà ừ, phòng tránh những cái rủi ro uh, sau này uh, như vậy thì trên thực tế cái nhu cầu mà để sử dụng cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiện nay đó nó đã thay đổi như thế nào uh, và nó có khác gì nhiều so với cái thời gian trước không thưa anh Dũng? À, chị nói rất là đúng tức là trong một gia đình ý, cái người đi làm ở đây mình gọi là người trụ cột ấy, ừ tôi nghĩ là cái đối tượng đầu tiên là cần phải tham gia bảo hiểm bởi vì khi xảy ra những cái sự không may đối với người đó thì ảnh hưởng đến những người phụ thuộc ừ. cha mẹ già hay con cái của mình yeah. Dạ. cho nên uh, cá nhân tôi đánh giá là cái việc người trụ cột ấy là là là người đương nhiên là phải là đối tượng tham gia bảo hiểm đầu tiên còn là ờ, mình ngoài người trụ cột thì thường các gia đình cũng hay tham gia bảo hiểm cho con cái để trong tương lai nó các cháu đi du học hoặc là gì gì đó có một cái nguồn vốn để vào đời thì thì đó là một cái ờ, sản phẩm cũng rất phát triển ở Việt Nam Thế về cái xu hướng sản phẩm ấy thì hiện nay nếu mà theo thống kê của Hội Bảo hiểm Việt Nam thì cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm cao nhất vẫn là những cái nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp. Ừ. Thế còn những năm gần đây thì cái sản phẩm liên kết đầu tư tức gồm có yếu tố yếu tố bảo vệ và yếu tố đầu tư thì cũng tăng trưởng rất là nhanh. Yeah. Dạ. Và giờ ví dụ như sản phẩm hỗn hợp bây giờ chiếm được khoảng 40 sấp xỉ 45% ừ. trong tổng cái doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ của thị trường thì sản phẩm đầu tư giờ ông tới mức khoảng sấp xỉ 44% thì kém 1% thôi còn lại là khoảng độ 8% là những nhóm sản phẩm quyền lợi bảo hiểm bổ trợ bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm nghèo vân vân rồi chỉ một hai phần trăm là bảo hiểm về từ bao ẩm từ kỳ và khoảng một phần trăm về bảo hiểm hưu trí thôi đó cho nên là về bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm đầu tư vẫn là những cái sản phẩm bảo hiểm chủ đạo trong bảo hiểm nhân thọ có những cái quan điểm cho rằng là mọi người cần phải nên tách bạch ra cái việc là uh, chúng ta tham gia bảo hiểm nhân thọ để mà phòng ngừa rủi ro chứ không phải là một cái công cụ để đầu tư à, tại vì nếu như mà à, đầu tư mà so sánh với các kênh đầu tư khác ví dụ như là gửi tiết kiệm hoặc là à, mua vàng hoặc là mua bất động sản rồi chờ giá lên này nọ thì chắc chắn là cái lợi suất mà của bảo hiểm nhân thọ mang đến thì sẽ không không bằng à, nhưng mà chúng ta sẽ bàn sâu về cái sản phẩm hỗn hợp như là anh Dũng nói ban nãy nhưng mà về cái quan điểm này thì theo anh Hùng à, chúng ta có nên ngay từ đầu cần phải tách bạch ra hay không? À, theo tôi nghĩ thế này nè là bảo hiểm thì cái xuất phát đầu tiên của nó ừ. là ở cái chỗ là tạo ra một cái quỹ chia sẻ rủi ro dạ. tuy nhiên là theo sự phát triển của lịch sử bảo hiểm thì nó không chỉ là như vậy mà nó có thể tạo ra một cái quỹ tiết kiệm mà các loại hình bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp sống là như vậy ừ. cái nữa là đến một lúc nào đó sự phát triển của thị trường tài chính thì các cái sản phẩm tiết kiệm đó cũng đồng thời là kết hợp với những sản phẩm đầu tư như vậy thì nó ở ba cái cấp độ cấp độ đầu tiên là đảm bảo cho rủi ro thứ hai là tạo ra quỹ tiết kiệm và cấp độ thứ ba là tăng giá trị cho người mua bảo hiểm ở các sản phẩm đầu tư thì tôi nghĩ là chuyện đó nó phụ thuộc vào là cái mức độ phát triển của nền kinh tế dạ. và cái cái gia tăng cái dân trí của xã hội ừ. như vậy thì đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là thị trường Việt Nam có thể đủ sức phát triển ở cái mức cao nhất rồi chứ không còn là ở cái mức đầu tiên là chỉ để bảo vệ cho rủi ro. Thông thường thì đối với lại cái lãi suất cũng như là cái ờ, mức độ sinh lời uh, của sản phẩm mà bảo hiểm kết hợp đầu tư này đó so với là những cái kênh đầu tư khác thì nó như thế nào? Nó có một cái mức độ tương quan như thế nào anh? Đây cũng là một cái uh Ờ, người dân hay so sánh so sánh cái gọi lại lợi nhuận đầu tư yeah. Dạ. Ờ, và bảo hiểm với cả là kênh gửi tiết kiệm hay là đầu tư vào chứng khoán hay là mua vàng thì ờ, tôi phải nói rằng là rõ ràng là cái việc mà đầu tư vào bảo hiểm ấy, thì cái lãi suất nếu mà so lãi suất tiền gửi của ngân hàng tiền gửi có kỳ hạn ấy, thì chắc chắn là không bằng được Đấy. bởi vì sao tức là cái tiền ấy, bảo hiểm nó quan trọng nhất là cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố bảo vệ mình để ra một lượng tiền nhỏ nhưng khi bị rủi ro xảy ra với với cái người tham gia bảo hiểm ví dụ như tử vong ví dụ như là thương tật toàn bộ bệnh viện ví dụ như nằm viện vân vân thì những cái phần đấy là phần mà doanh nghiệp bảo hiểm chi trả đến yếu tố bảo vệ cho nên yếu tố bảo vệ vẫn phải luôn đặt lên hàng đầu yeah. Dạ. chứ còn đầu tư mà gọi là để sinh lời thì không phải là cái mục đích đầu tiên của bảo hiểm ừ. đó, cho nên là cái quan trọng còn ngân hàng thì chúng ta gửi tiền vào ngân hàng chúng ta sẽ được hưởng một cái lãi suất nhưng cái đó nó không mang lại sự an tâm bởi vì uh, có thể là nhận, nhận cao hơn nhưng mà khi mà anh bị tai nạn anh bị tử vong thì anh không có một cái cái, cái tiền thì là, là, là, là bồi thường cho những cái rủi ro như thế cũng như chúng ta nói ban nãy là uh, cần phải có những cái giải pháp để mà ừ, cải thiện cái sự minh bạch cũng như là cái sự cam kết hợp tác giữa hai bên à, cái bên doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cũng như là cái ờ, khách hàng à, và chúng ta thấy rằng là chúng ta nói nhiều đến cái thời đại công nghiệp 4.0 và cái việc này đã ảnh hưởng tích cực rất là nhiều đến rất là nhiều ngành nghề khác nhau trong đó có ngân hàng à, và những cái à, cấp cơ quan quản lý à, và đối với bảo hiểm thì à, thì nó hiện tại nó đã đến ở cái mức độ nào rồi và có thể áp dụng được à, ngay tại thời điểm này hay, hay chưa anh Dũng? Thực ra cách mạng công nghiệp 4.0 bây giờ chúng ta cũng hay nói nghe nói đến cách mạng của cách mạng này nó ở khắp nơi. thực ra nó cũng mới thôi, kể cả trên thế giới nó cũng mới bắt đầu thôi chứ không phải là một cái quá trình dài rồi. Ở Việt Nam thì càng mới nữa. Mà ngành bảo hiểm thì cũng rất là mới. À. Tuy nhiên nếu mà ở thị trường nước ngoài, những thị trường nước ngoài thì cách mạng 4.0 nó đã tạo ra những cái gọi là mới với đột phá. Ví dụ như là chuyện áp dụng trí tuệ nhân tạo trong cái việc mà sử dụng thay cho thẩm định viên bảo hiểm tức là dùng trí tuệ nhân tạo đọc thay hồ sơ thẩm định bảo hiểm ví dụ như là uh, công ty của Nhật các công ty phi cơ cư người ta mua cái phần mềm cái hệ thống cái chương trình là IBM Ocean Explorer là thay thế cho những đội ngũ thẩm định viên nó vừa giảm thiểu được thời gian để giải, giải quyết xử lý hồ sơ uh, khiếu nại vừa là tiết kiệm rất là nhiều tiết kiệm được về lao động hoặc là ví dụ như là công nghệ 4.0 cũng tạo ra những cái mô hình kinh doanh, kinh doanh mới ví dụ như Fransurance của nước Đức từ năm cái đây độ mấy năm từ năm 2010 cũng dùng rồi bán hàng bán bảo hiểm qua mạng xã hội đấy là những cái mà công nghệ 4.0 mang lại ở Việt Nam thì các doanh nghiệp bảo hiểm đang rất tích cực áp dụng những cái thành tựu của công nghệ này vào ví dụ thông qua những cái hệ thống chatbox thông qua cái gọi là cái rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường ví dụ như gen claim của Generali cũng phải dùng cái đấy hoặc là các doanh nghiệp là đang bây giờ là áp dụng công nghệ để mà số hóa hoàn toàn quy trình tức là không dùng giấy tờ văn bản nữa Dạ, như vậy thì ờ, ờ, theo anh Hùng thì ờ, cái việc mà thay đổi coi như là toàn bộ cái bộ mặt của ngành bảo hiểm đến từ cái công nghệ mới này thì nó sẽ ở mức độ như thế nào? À, tôi nghĩ rằng nếu như xác định đến cái việc mà thay đổi toàn bộ thì đó là một cái tương lai cũng khá là dài yeah. Dạ. nhưng mà giờ trước mắt á, thì mình một cách cụ thể á, thì nó như thế này à, tôi nghĩ rằng là hiện nay các cái sản phẩm mà là kết quả của phát triển cái à, công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực mà công nghệ thông tin đó, ừ. thì có thể thấy rằng là người dùng các cái thiết bị thông minh rồi người dùng sử dụng là kết nối à, không dây rồi cái kết nối đó nó không chỉ là kết nối giữa người này với người kia mà là đa kết nối à, nó sẽ tạo ra một cái ờ, khả năng để cho cái khách hàng bảo hiểm á, là dễ dàng tiếp cận doanh nghiệp bảo hiểm tiếp cận nội dung sản phẩm doanh của doanh nghiệp bảo hiểm và quyết định tham gia bảo hiểm một cách chủ động và có cam kết tại sao tôi nói có cam kết ở chỗ này là với một cái thiết bị đeo của mình chẳng hạn thiết bị đeo thông minh yeah. Dạ. thì nó không chỉ là có cái chuyện là phục vụ như là một cái điện thoại mà nó có thể là theo dõi tình trạng sức khỏe của một người dùng và nếu như mà dữ liệu đó dữ liệu liên quan đến nhịp tim liên quan huyết áp vân vân liên quan đến sức khỏe có thể nếu như có một cái cam kết đối với lại một cái cơ sở chăm sóc y tế thì nó sẽ để ở đâu đó ừ, và chia sẻ được, chia sẻ được. Yeah. Dạ. vậy vậy thì nếu như mà người dùng căn cứ trên số liệu đó để cho thấy rằng là mình cần có thể đảm bảo một cái chi phí về y tế và cần phải có mua một loại bảo hiểm về sức khỏe gì đó thì lúc đó họ sẽ chủ động tìm kiếm những sản phẩm để đáp ứng cho chính tình trạng của mình Vâng, à, và mọi người thì à, chắc là cũng hiểu rất là nhiều về lợi ích cũng như là cái à, thuận lợi mà khi tham gia vào, vào bảo hiểm nhân thọ nhưng mà như anh nói là một cái quan tâm là làm sao lựa chọn doanh nghiệp cung cấp nào cho phù hợp sản phẩm nào cho phù hợp thì đây cũng là một cái mối quan tâm rất là nhiều của um, quý vị khán giả và chúng ta sẽ cùng uh, bình luận nhiều hơn về cái ờ, vấn đề này ở phần tiếp theo của chương trình cảm ơn anh và thưa quý vị, các kênh phân phối ờ, các sản phẩm bảo hiểm trong đó có bảo hiểm nhân thọ và lựa chọn như thế nào là phù hợp nhất sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ được trao đổi tiếp theo ở phần sau của chương trình câu chuyện kinh doanh. À, vâng và thưa anh Dũng cũng Danh Hùng khi mà à, một khi mà cái nhu cầu mà sử dụng à, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đó rất là rõ rồi đối với lại à, người dân á, thì cái việc mà lựa chọn cái sản phẩm nào cho phù hợp với mình à, cũng như là cái doanh nghiệp nào mà nói nôm na là có uy tín ở trên thị trường thì cũng là một cái việc hết sức là bối rối bởi vì chúng ta thấy hiện giờ là ở tại Việt Nam chắc có khoảng đâu đó khoảng hơn một một chục công ty uh, vâng uh, bảo hiểm nhân thọ và cái, nếu mà nói về cái số lượng sản phẩm thì còn nhiều hơn nữa giống như hồi nãy anh anh Dũng cũng có liệt kê một vài cái sản phẩm gần 400 sản phẩm này vâng. <laughs> Ờ, như vậy thì có một cái cách nào để mà chúng ta đương nhiên thống kê lại uh, cấu trúc lại để mà uh, tiếp cận khách hàng một cách dễ hơn tạo thuận lợi cho khách hàng họ lựa chọn cái sản phẩm phù hợp nhất đối với họ khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ ờ, doanh nghiệp nào trong 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đấy ừ. Ờ, với những cái sản phẩm bảo hiểm nó phù hợp với mình chứ còn tôi cũng không thể nói mà cũng không, không thể có chuyện mà nói được doanh nghiệp nào dù bị tốt hơn doanh nghiệp nào đấy là yeah. Dạ. đều những trải nghiệm của cá nhân thôi ừ thì có những khách hàng mua bảo hiểm tại doanh nghiệp này sở dĩ mua ở đây vì đơn giản thì là có người quen làm ở đó hoặc là ừ. có tư vấn viên người quen là đến chào mời mình mua bảo hiểm nhưng tôi có thể nói là các sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm 18 doanh nghiệp thì cũng đều là tương đồng như nhau tương tự như nhau về mặt quyền lợi bảo hiểm về mặt điều kiện điều khoản à, về mặt nói chung là tương đồng như nhau đều có những quy định là theo những chuẩn quốc tế ví dụ như quy định về thời hạn thời gian uh, tự do xem xét ấy, cân nhắc 21 ngày ở Việt Nam tất cả các doanh nghiệp đã áp dụng 21 ngày hay thời gian gia hạn hiệu lực hợp đồng bảo hiểm 60 ngày kể từ ngày thời hạn đăng phí cuối ờ, là, là hiệu lực vẫn hợp đồng vẫn còn đấy nhưng mà và và 24 tháng ờ, là khách hàng có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm sau khi mà đã chấm dứt à, tức là là là không đăng phí thì tất cả những sản phẩm của các doanh nghiệp thì tôi theo dõi thì thấy đều là tương tự nhau ở những cái quyền lợi hoặc là những cái quy quy định ờ, về bảo hiểm Thế sau này khi mà có những cái công nghệ lại quay lại vấn đề về công nghệ ờ, những doanh nghiệp bán bảo hiểm trên qua website thì tự nhiên là sản phẩm của họ hiện giờ thì sản phẩm của các tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của nghị định 13 đã đều phải công bố công khai trên cái website cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính ừ. của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và của chính doanh nghiệp đó. Thế mà sau này thì tuy nhiên bây giờ khách hàng có thể hoàn toàn vào có thể xem như cái việc xem xem xem sản phẩm và quy tắc điều khoản của từng doanh nghiệp nhưng sau này khi mà công nghệ phát triển sẽ có những cái có thể hình thành nên những cái chợ bảo hiểm gọi insurance platform mà các doanh nghiệp có thể đưa hàng hóa đưa sản phẩm dịch vụ của mình lên đó thì cái điều kiện so sánh sản phẩm dịch vụ giữa các doanh nghiệp với nhau của người người đang đi tìm kiếm việc mua bảo hiểm nó sẽ dễ dàng thuận tiện hơn Vâng, à, và theo anh Hùng thì để cho cái sự lựa chọn này nó dễ dàng hơn cũng như nó chính xác hơn đối với lại từng cá nhân khách hàng đó thì ở phía doanh nghiệp bảo hiểm cần phải có cái nỗ lực khác hơn là như thế nào à, cho tôi quay lại một chút là liên quan đến khía cạnh của khách hàng dạ. à, đối với lại khách hàng á, thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì khách hàng cần thiết phải mua bảo hiểm xuất phát từ cái nhu cầu của chính nội tại của mình có nghĩa là khách hàng phải hiểu mình muốn gì cái đó ừ. cái thứ hai là khách hàng á, khi mà để có thể lựa chọn được cái sản phẩm bảo hiểm hay cái doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp á, thì nó không phải ở cái chỗ là chỉ nghe nói đến cái tên nào thường xuyên rồi lựa chọn mà cái quan trọng ở chỗ là mình phải xác định là mình làm ở đâu mình ở khu vực nào à, nơi đó là có gần gũi với lại cái kênh phân phối của sản phẩm nào nơi đó là có những nhà tư vấn của nhà bảo hiểm nào để chúng ta có thể có được một cái lựa chọn sao cho tiện nhất cho mình à, tốt hơn đúng tức là nếu nói tóm lại thì giống như cái phần đầu tôi có đề cập tới đó là cái khách hàng cần thiết phải bỏ thời gian để vì nhu cầu của mình và nghiên cứu sản phẩm của mình yeah. Dạ. trên cơ sở đó thì quay qua khía cạnh của doanh nghiệp bảo hiểm thì như vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm phải đưa ra được những cái kênh phân phối sao cho tiếp cận được khách hàng mà mình muốn hướng tới ừ. thì khách hàng đó ở đâu khách hàng đó ở vùng nào khách hàng đó có nhu cầu sản phẩm nào thì cái kênh phân phối nó phải phù hợp chứ không phải là dùng một kênh cho tất cả các khách hàng Dạ vâng à, và một khi mà có nhiều cái kênh ờ, phân phối như vậy và có rất là nhiều cái cách mà à, khách hàng có thể tiếp cận một cái sản phẩm bảo hiểm như vậy thì có khác biệt nào về về mức phí cũng như là à, cái mức độ đảm bảo à, của một cái sản phẩm mà ừ, giữa các kênh phân phối khác nhau này hay không ạ à, anh Dũng? Không không có sự khác biệt gì về phí. Hiện giờ ừ. là hiện giờ trên thị trường thì kênh bán bảo hiểm qua đại lý vẫn là kênh số 1. Nó mang lại khoảng độ sấp xỉ 90% khoảng 90% doanh thu phí bảo hiểm của bảo hiểm thọ. Còn lại khoảng phần trăm là của kênh bank assurance tự bán bảo hiểm qua ngân hàng. Chỉ có một hai phần trăm còn lại là kênh khác mà đây là kênh online đấy. Nó mới thôi, mới kênh online được mới bắt đầu thôi thì ờ, nếu mà nói về phí bảo hiểm thì không có gì khác biệt cả sản phẩm thì cũng không có gì khác biệt cả đều chung như thế yeah. Dạ. còn sau này trong tương lai thì có thể là kênh đại lý sẽ chỉ chuyên chuyên bán những sản phẩm phức tạp cần cái sự tư vấn trực tiếp ví dụ thế còn kênh online sẽ bán những sản phẩm nó đơn giản hơn nó dễ hiểu hơn và nó tiêu chuẩn hóa hơn đấy thì cũng là một cách mà những doanh nghiệp mà người có thể phân bổ sản phẩm cho các kênh khác nhau là như thế ờ, trong thời gian tương lai kênh đại lý vẫn là kênh chủ đạo bởi vì như tôi vừa nói tức là cái việc mà uh, khách hàng vẫn cần những cái sự tư vấn trực tiếp, sự phục vụ trực tiếp của khách hàng của của người đại lý, người tư vấn viên tài chính, tư vấn viên bảo hiểm. Thế còn đương nhiên là cái kênh online, kênh bán bảo hiểm sử dụng giao dịch điện tử ấy, nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Như tôi nói là uh, thời gian đầu sẽ chỉ bán được những sản phẩm đơn giản thôi tức là sản phẩm mà rủi ro nó có tính chất nó đơn giản hơn là những sản phẩm như ví dụ sản phẩm liên kết đầu tư hay gì thì nó lại phức tạp rồi phải có sự tư vấn phải có sự tư vấn về kế hoạch tài chính của gia đình phân tích này khác đấy, thì nó sẽ phức tạp hơn thế còn những sản phẩm về từ kỳ cũng là một sản phẩm đơn giản chẳng hạn đấy, thì có thể bán vào đấy hoặc bệnh hiểm nghèo cũng có thể đơn giản hóa đi được để bán trên đấy trên qua mạng online À, vâng và cảm ơn hai anh rất nhiều đã đến đây tham gia và chia sẻ những cái thông tin um, hết sức là bổ ích cũng như là um, rất là sâu rộng để mà khán giả họ có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nói riêng cũng như là các sản phẩm bảo hiểm nói chung và à, tụ trung lại thì chúng ta nói rằng là bảo hiểm là để mua cái sự an tâm đúng không anh? À, cảm ơn anh rất nhiều một lần nữa và cũng xin chúc hai anh thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, chương trình câu chuyện kinh doanh kỳ này trên kênh FBNC đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.